Tình yêu em như ly trà sữa chân trâu, chân trâu nhưng xưa có tình yêu của em chân trâu chân trâu nhưng xưa to tình yêu của em giọt bọt nhưng em biết bình anh như thế nhưng không biết nói yêu em yêu em nhé anh tình yêu em như ly trà sữa chân trâu chân trâu nhưng xưa to tình yêu của em giọt bọt sửa chân trâu chân trâu nhưng xưa có tình yêu của em cha sửa chân cháu biết chân trầu nhưng siêu to tình yêu của em do toàn những em biết tình anh nhớ nhá nhưng không biết nói yêu ta sửa chân trâu chân trâu nhưng xia to tình yêu của em giọt toàn nhưng em biết tình người chân trâu biết chân trâu nhưng siêu to tình